glory amor.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 chúng à, bốn loài ơi à, quý y tròn bốn niệm hơi dân à, sanh nghiệp ba ca mâu ni phật đường á la đại bi quán thế kiến thành niệm điệu giác ngộ thứ tư lười dũng là tai họa thân dẫu ở cõi tùng ờ, nhưng không nhiễm dũng làng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 chi à, tâm à, định à, lễ ơi để dân đầu đà tôn giả đại ca diêm chi tâm định lễ ơi để nhân chi tuệ tôn à, giả xa lời chi tâm định lễ ơi để nhân thần thông tôn giả mùng kiều chi tâm định lễ để nhân đa văn tôn giả chi tâm định lễ tâm định lễ ơi để nhân giải không tôn già tu bồ đề chi tâm định thuyết pháp tôn giả phú lâu Chi tâm định lễ ơi à, để à, nhân à, luận nghị tôn giá ca chiên diên chi tâm ba định lễ ơi để nhân thiên nhãn tôn giả tâm định lệ Chí tâm định lễ tổ Listen. chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thành văn duyên giảng thánh hiền chi thành cầu xin sám hối tự tin ca Phật tùy nghi công đức à, sáu là thịnh phật chuyển pháp à, bảy là thịnh phật chủ thế tám là thường theo học phật à, chín là hằng thuần chúng sinh mười là hồi hướng khắp tân đời phụng nguyện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 bổn à, sư thích à, ca mâu à, ni công phu công đức